dòng vô danh vọng đó như giấc mộng mơ hồ bởi rằng thế tạm nương không gì là mai mai rồi đến khi nhắm chói hồng nhường call.

hết buồn Yeah.